cái ví dụ đầu tiên là ví dụ như đề bài cho ở phía trên. Và ở cái ví dụ trên này thì đề bài yêu cầu chúng ta làm một cái động tác rất đơn giản, đó là tính điện trở tương đương của một mạch điện. Và như mạch điện này thì các con phân tích trên đề bài con nhìn thấy là giá trị của R1, à, R1 và R2 được đấu với nhau như thế này là đấu nối tiếp. Và đặc biệt con để ý cái vôn kế ở đây là được đặt vào hai đầu của điện trở này chứ không phải là từng điện trở một. Còn am kế tất nhiên là được mắc nối tiếp với mạch. Còn khóa K đóng vai trò như công tắc thì ta không quan tâm đến khóa K nhiều lắm. Và thầy cũng nhắc lại với các con, khi giải một bài tập về điện thì đặc biệt là các con quan tâm đến hai cái dụng cụ đo này. Số chỉ của ampe kế sẽ cho biết là dòng điện chạy qua, đây là mạch nối tiếp, nên sẽ cho biết là dòng điện chạy qua R1 và R2. Và I1 bằng I2 ở bài trước chúng ta đã biết rồi là nó có giá trị là như nhau. À, và vôn kế thì mắc song song với mạch điện cần đo điện trở của vôn kế lý tưởng thì rất lớn nên do đó trong việc tính toán điện trở của cái mạch này thì chúng ta không cần quan tâm đến điện trở của vôn kế tức là ta loại bỏ vôn kế ra khỏi mạch để tính trở. Tương tự như vậy khi mà tính toán uh, trong cái mạch điện tính điện trở ở đây thì chúng ta cũng hoàn toàn bỏ qua cái điện trở của ampe kế ta coi ampe kế như một sợi dây và khóa K cũng coi như một sợi dây.